Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau phần intro. Thì đầu tiên nhất, mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta tải app GoVim nha. Thì ờ, đối với app GoVim này, chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta có thể tải app. Cách đầu tiên thứ nhất, ý, bạn sẽ tiến hành ờ, truy cập vào cửa hàng Google Play hay chính là Safe Play đối với các máy sử dụng hệ điều hành Android nha. Thì ở ờ, trên mục tìm kiếm, ý, bạn sẽ tìm kiếm cho mình từ khóa là GoView này. Mình xin lặp lại nhé là GOVI EWS này đó thì lúc này sẽ là một ứng dụng như thế này này có tên là GoView trao đổi lượt xem nha bước theo thì bạn sẽ là tải và đặt ứng dụng lên trên điện thoại của chúng ta như bình thường nha Ok như vậy mình đã tải và đặt app GoView thành công rồi nha thì đó là cách tải thứ nhất cách thứ hai thì bạn sẽ là truy cập vào app GoLive cho mình nè. kế tiếp bạn chọn mục uh, kiếm tiền cho mình nha rồi sau đó bạn kéo xuống này, chọn đến mục ờ, Go View trao đổi view chéo này. Thì ở đây bạn có thể là ờ, tải app trên cửa hàng Google Play hay chính là CF Play đối với các máy sử dụng hệ hành Android. Cũng như là bạn có thể là ờ, tải app trên cửa hàng App Store đối với các máy sử dụng hệ hành iOS của iPhone nha. Ok thì đó là hai cách tải app Go View. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành uh, truy cập vào app Go View nha. Rồi thì đây chính là giao diện đăng nhập này. Thì ờ, đối với app GoView chúng ta có thể ờ, đăng nhập bằng ờ, tài khoản Gmail của Google cũng như là đăng nhập bằng tài khoản Facebook này. Rồi đây mình sẽ đăng nhập bằng tài khoản Gmail nha. Mình sẽ nhấn vào đăng nhập bằng Google này. Rồi bước theo thì bạn sẽ đang chọn tài khoản Gmail bạn muốn đăng nhập ha. Dù đây mình sẽ chọn email này đi. Rồi thì ok, đây chính là giao diện trang chủ của app GoView này thì uh, như mình chia sẻ ở đây chúng ta có thể uh, xem video trên YouTube cũng như là xem trên TikTok để kiếm tiền hoàn toàn miễn phí luôn nha và chia sẻ thêm ý, trước đây ở trên GoView ngoài việc chúng ta có thể uh, xem video trên YouTube cũng như là trên TikTok để kiếm tiền thì chúng ta có thể uh, xem video trên uh, Facebook để kiếm tiền nữa nha thì hiện tại GoView đã bỏ chức năng này rồi Ok bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta xem video để kiếm tiền nha Đầu tiên là xem video trên YouTube để kiếm tiền này thì bạn sẽ nhấn vào video trên YouTube cho mình nha Ok thì hiện tại ở trên YouTube ý, là không có video nào để xem nha nên sẽ hiện thông báo như thế này Rồi nếu mà như thế thì bạn có thể nhấn vào tải lại video này để chúng ta loát lại xem có video nào trên YouTube nữa không nha Ok vẫn hiện ra thông báo là hiện tại không có video nào để xem Ok nếu mà hiện tại hết video để xem ấy thì bạn sẽ vào app GoView ở một khoảng thời gian khác nha Ok bây giờ mình sẽ quay trở lại này Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta xem video trên TikTok để kiếm tiền nha bạn sẽ nhấn mục à, video trên TikTok này. Ok, lúc này sẽ một giao diện như này thì cũng tương tự như xem video trên YouTube ấy thì à, sẽ có thời gian chúng ta cần xem. Ở đây là 9 giây này. Tường à, bên phải sẽ là số xu mình nhận được, như ở đây là 4 xu ha. Để xem video này thì bạn sẽ nhấn vào xem video này hoặc là không muốn xem video này, bạn sẽ nhấn vào xem video khác nha. Ok, ví dụ đây mình sẽ xem video này nha. Và bạn quan sát này, hiện tại mình đang có 4 xu nha nếu mình xem xong hết video này thì mình sẽ được thêm hai xu là tổng là 6 xu nha ok mình sẽ nhấn vào xem video này lúc này thì ờ, sẽ là một giao diện là xem video như thế này ở đây sẽ có thời gian xem này cũng như là số xu mình nhận được ngoài ra bạn có thể ờ, mở app tiktok lên để chúng ta có thể ờ, xem video này nha ok sau khi xem hết thời gian xem rồi thì cũng tương tự như xem video trên youtube bạn sẽ nhấn vào quay lại câu view ở góc dưới màn hình này Ok thì bạn quan sát này là mình đã được cộng à, hai xu rồi nha. Với lại mình có 4 xu ấy, nâng tổng số xu của mình lên là 6 xu này. Mình sẽ tiếp tục xem video nữa nha. Mình sẽ nhấn vào xem video này. Ok, ở đây thì mình sẽ xem 5 giây và nhận được hai xu. Sau khi xem à, đủ 5 giây rồi thì bạn sẽ nhấn vào quay lại go view này. Ok, mình à, tiếp tục được cộng thêm hai xu rồi nha. Là mình có tổng 8 xu này rồi mình sẽ xem lốt thêm video này nữa nhá mình có thể nhấn vào biểu tượng ở chính giữa này này ok video này mình sẽ xem mình một giây và nhận được 5 à, xu ha đó cách xem video kiếm tiền ở trên à, app GoView cực kỳ đơn giản luôn rồi tiếp theo vẫn nhấn vào quay lại GoView ở góc dưới màn hình này ok như vậy mình đã cộng thêm 5 xu thành công rồi ha Ok thì ngoài cách à, xem video để kiếm tiền đó thì ở trên Ngoview ấy, bạn còn có thể kiếm tiền bằng những cách khác nữa nha. Bạn sẽ nhấn vào mục à, kiếm xu cho mình này. Thì à, cách tiếp theo bạn có thể kiếm tiền bằng cách mời bạn bè này. Bạn sẽ nhấn vào mục mời bạn bè cho mình nha. Thì bạn quan sát này, ở đây sẽ có mã giới thiệu của bạn này. Khi bạn bè của bạn nhập mã giới thiệu này ấy, thì bạn sẽ được thêm 300 xu nữa nha. Bạn có thể nhấn vào copy mã giới thiệu này để thành sao chép mã giới thiệu này, sau đó gửi mã giới thiệu này đến bạn bè người thân hoặc chia sẻ lên các à, trang mạng xã hội hoặc group hội nhóm như nhóm Facebook, nhóm Zalo, rồi nhóm Telegram, vân vân nha. Ngoài ra bạn có thể nhấn vào nút à, chia sẻ ngay này. Đó, sau đó chúng ta chia sẻ lên các à, nền tảng mạng xã hội hoặc các group hội nhóm nha. Ở đây thì sẽ có các bước giới thiệu này. Sẽ có bốn bước để bạn giới thiệu này, bạn có thể đọc tìm hiểu thêm nha. Ok thì đó là cách kiếm tiền thứ hai Ngoài ra bạn có thể ờ, xem quảng cáo để kiếm tiền này, xem video quảng cáo để nhận được xu. Bạn sẽ nhấn vào mục ờ, xem quảng cáo cho mình nha. Ok, đăng tải quảng cáo để nhận thưởng. Thì ở đây chúng ta sẽ xem video quảng cáo để chúng ta có thể ờ, nhận được thêm xu nha. Ở bên dưới sẽ là thời gian chúng ta xem này. Chạy thanh này là chúng ta sẽ nhận được thêm xu nha. Ok, sau khi xem xong video rồi, bạn có thể nhấn vào dấu X ở góc bên phải trên cùng này Ok, sau đó mình sẽ nhận được ờ, thông báo là hoàn thành ờ, xong nhiệm vụ xem quảng cáo. Và mình cũng đã nhận được ờ, thêm số xu mình vừa xem quảng cáo nha. Và bạn cũng lưu ý cho mình này là mỗi lần làm nhiệm vụ xem quảng cáo ấy phải cách nhau 300 giây nha, tức là 5 phút đấy. Ok, kế tiếp nữa là một mua xu này. Thì đối với những bạn mà không muốn xem video để nhận xu ấy, thì bạn có thể đầu tư tiền theo các mốc ở đây để chúng ta có thể nhận được các mốc xu tương ứng nha. Ví dụ như đây đối với mốc uh, 20.000 này, nếu bạn mua trên cửa hàng Seven ấy thì bạn chỉ cần đầu tư là 14.000 còn nếu bạn chuyển khoản Momo thì bạn sẽ cần đầu tư là 21.000 nha như thế là mốc 50.000 ờ, xu này thì bạn sẽ đầu tư là 35.000 khi bạn mua chỉ cửa hàng Play còn nếu bạn chuyển khoản Momo thì bạn sẽ đầu tư là 52.500 đồng nha tương thế là mốc 100.000 ờ, xu này rồi 200.000 xu cũng như là 400.000 xu hay là 1 triệu và cuối cùng là mốc 9 ờ, triệu xu thì bạn sẽ đầu tư trên cửa hàng Play là 6 triệu 3 còn nếu chuyển khoản Momo thì bạn sẽ đầu tư là 10 triệu 8 nha Ok thì đó là một quả mua xu Ngoài những cách kiếm tiền mình vừa chia sẻ thì bạn có thể à, nhập mã giới thiệu của mình nhá. Bạn sẽ nhấn mục à, tài khoản này. Sau đó chọn đến mục à, nhập mã giới thiệu này. Thì ở mục nhập mã giới thiệu của bè tại đây thì bạn sẽ nhập cho mình mã giới thiệu là 1609 này, 4068 này, 158 nha. Thì mình xin đọc lại này là 1609 406 8158. Khi bạn nhập mã giới thiệu này ấy, thì bạn sẽ nhận được 300 xu hoàn toàn miễn phí 100% nha. Ngoài ra mình ờ, cũng sẽ để ờ, mã giới thiệu này ở dưới phần ờ, mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận nha. Bước theo bạn nhấn vào xác nhận này. Rồi kế tiếp thì sẽ thông báo là tài khoản của bạn là chưa được xác nhận. Ở đây thì bạn sẽ tiến hành quay trở lại nha. Rồi kế tiếp thì bạn sẽ nhấn vào mục xác minh tài khoản cho mình này. Ok, bước này thì bạn sẽ đang nhập số điện thoại của bạn vào. Bạn sẽ bỏ số 0 ở đầu tiên cho mình sau đó nhấn vào gửi mã OTP này Rồi thì lúc này sẽ có mã OTP gồm 6 ờ, chữ số được gửi về tin nhắn ờ, số điện thoại bạn vừa nhập vào. Bạn sẽ tiến hành nhập vào đây nha. Ok, mã OTP của mình là 903 này, 714 này. Kế tiếp bạn nhấn vào xác nhận để tiến hành ờ, xác minh tài khoản của mình nha. Ok, xác thực thành công này. Như vậy là mình đã xác minh tài khoản thành công bước theo bạn sẽ quay trở lại mục uh, nhập mã giới thiệu này sau đó nhập lại mã giới thiệu như vừa lại nha là 1609 406 8158 này kế tiếp nhấn vào xác nhận để chúng ta có thể nhận được uh, ờ, 300 xu hoàn toàn miễn phí 100 trăm nha Ok bước theo chúng ta lại điền mã OTP vào nha và bạn quan sát nhá hiện tại mình đang có 45 xu này Ok mã OTP của mình là 785 này 464 này đó mã OTP này sẽ được gửi về tin nhắn ra à, số điện thoại vừa nãy bạn à, nhập vào để xác minh tài khoản nha Ok mình sẽ nhấn vào xác nhận này rồi xác thực thành công này Ok bạn quan sát này là mình vừa được cộng 300 à, xu thành công nâng ờ, tổng số xu của mình lên là 345 xu này Ok thì đó là tất cả những cách kiếm tiền ở trên GoView rồi nha Ngoài ra chỉ ở thêm ý là ActiveView này chúng ta có thể à, tự động xem video để kiếm tiền nha bạn sẽ tiếp tục truy cập mục à, tài khoản cho mình này sau đó bật nút uh, tự động làm việc lên cho mình nha thì uh, chia thêm ý, nút này sau khi chúng ta bật lên ý, thì chúng ta sẽ để điện thoại để có view tự động làm việc tự động xem video cho chúng ta trên YouTube cũng như trên TikTok để chúng ta nhận được xu nha và cũng lưu ý là trong khi mở Go View cũng như là bật chế độ tự động làm việc này thì bạn là không thao tác bất kỳ một hành động nào ở trên điện thoại bạn nha để cho Go View tự động xem video nha Ok ví dụ đây mình sẽ bật lên này Kế tiếp mình sẽ quay trở lại mục à, xem video này Ví dụ đây mình sẽ xem video trên à, tiktok nha Ok thì ở đây GoView sẽ tự động xem video cho chúng ta Rồi bạn quan sát này Chúng ta sẽ chờ thời gian đếm ngược nha Như vừa nãy là chúng ta sẽ cần nhấn vào nút uh, quay lại GoView đúng không Bây giờ chúng ta sẽ không cần nhấn lại nút uh, quay lại GoView Đó bạn quan sát này Chuột của mình đang ở đây nha mình à, sẽ không cần nhấn vào nút à, quay lại go view ở góc dưới màn hình này nha ok bạn quan sát này chuột mình sẽ để giữa lên này đó chờ thời gian đến ngược nha ok go view sẽ tự động xem video cho chúng ta đó mà chúng ta sẽ không cần làm gì cả như mình chia sẻ là các bạn lưu ý nhá là chúng ta sẽ không thao tác bất kỳ một hành động nào trên go view nhá đó để go view tự động xem video cho chúng ta ok mình sẽ xem lốt à, video này nha đây chuột của mình đây đấy mình không cần nhấn vào nút ta quay lại go view ok để tắt à, chế độ à, auto tự động làm việc ấy, bạn sẽ quay trở lại một tài khoản nha tương thế sẽ bấm vào nút uh, đây bấm vào nút uh, bật tắt đây. này Cuối cùng thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn mục thêm video này nha đây là mục mà chúng ta sẽ tăng lượt view, lượt xem video của chúng ta trên à, YouTube cũng như trên TikTok này. Ok thì đây là kênh YouTube của mình. Ví dụ mình muốn à, tăng lượt xem video này của mình à, trên kênh này thì mình sẽ tiến hành sao chép đường link video này nha. Ok mình sẽ nhấn biểu tượng dấu ba chấm lên này, sau đó nhấn vào chia sẻ này. Kế tiếp chọn là sao chép đường liên kết này. Sau đó quay trở lại Upload View nha. Rồi chọn mục thêm video trên YouTube này. Bây giờ theo mình sẽ tiến hành à, dán đường link video vừa nãy vào mục à, nhập đường dẫn video ở đây. Sau đó nhấn vào tiếp tục nha. Ok thì nó này sẽ một giao diện như này. Thì ở đây sẽ có mục à, số lượt xem video này, mặc định là 50 rồi. Cũng như là thời gian xem mặc định là 60 giây. Kế tiếp là tổng chi phí này sẽ bằng số lượt xem nhân với thời gian xem nha. Như ở đây là 50 lượt xem này nhân với 60 giây trên một lượt xem, tức là chúng ta sẽ đầu tư là 3.000 xu nha. Hiện tại mình đang có gần 8.000 xu này thì mình sẽ tiến hành là tăng lượt xem lên là 100 lượt xem nha ví dụ đây mình ờ, nhập 5 lượt xem thì sao nhấn vào đồng ý này thì bạn lưu ý nhé là lượt xem của chúng ta ấy sẽ dao động từ 50 ờ, lượt xem cho đến 10.000 ờ, lượt xem này đó bạn có thể quan sát thấy nhá rồi mình sẽ nhập vào 100 lượt xem này kế tiếp nhấn vào đồng ý nhá sau đó mục thời gian này ví dụ mình nhập vào 10 giây chẳng hạn này sau đó nhấn đồng ý này thì bạn quan sát này là khoảng thời gian xem của chúng ta ấy, sẽ dao động từ 60 ờ, giây cho đến 600 giây nha tức là từ 1 ờ, phút cho đến 10 phút đấy hiện tại thì mình đang có 7.900 xu nên mình chỉ xem được 100 ờ, lượt xem cũng như là thời gian xem là 70 giây chẳng hạn này kế tiếp nhấn vào đồng ý nha Ok thì mình sẽ đầu tư là 7.000 xu này cuối cùng thì bạn sẽ nhấn vào hoàn tất cho mình nha Ok lúc này sẽ thông báo là thành công này mình sẽ nhấn vào đồng ý ha như vậy là mình đã thêm video kia để tăng lượt view lượt xem video rồi nha thì ờ, video đó ở đâu ạ bạn chỉ nhấn mục ờ, quản lý video cho mình này đó thì bạn qua sát này đây chính là video vừa nãy mình thêm ở đây sẽ lên ờ, thời gian xem của một lượt xem này là 70 giây này quy là số xu mình đầu tư là 7.000 xu và sẽ có số lượt xem trên tổng lượt xem mà mình đã đầu tư nha Ok thì đó là cách tăng lượt view, lượt xem video trên YouTube thì uh, cách tăng lượt view lượt xem video trên tiktok ấy thì cũng tương tự như thế thôi nha đó bạn sẽ nhập đường link video của bạn trên tiktok sau đó dán vào đây và nhấn vào tiếp tục kế tiếp chọn uh, số lượt xem cũng như là thời gian xem trên một lượt xem nha Thì như vậy là Hoàng Xe đã chia sẻ cô như hướng dẫn cho bạn cách chúng ta kiếm tiền hoàn toàn miễn phí 100% trên Upgrade View